Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những tòa cao ốc giang dở rồi bị bỏ hoang giữa trung tâm thành phố chắc chắn không còn xa lạ gì đối với mỗi chúng ta. Thực trạng này không chỉ tồn tại ở Hà Nội mà thành phố Hồ Chí Minh cũng không kém phần. Một loạt công trình, dự án cao cấp ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hàng chục năm qua đang phải đắp chiếu là một sự lãng phí ghê gớm. Câu chuyện bỏ hoang đất vàng gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến bộ mặt, mỹ quan đô thị của thành phố. Trong video ngày hôm nay,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 Sài Gòn One Tower hay được đổi tên thành IFC One Saigon. Dự án Sài Gòn One Tower tại Tư Tôn Đức Thắng nằm ở khu đất vàng giao lộ Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, quận 1. Trước đây do công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn MNC làm chủ đầu tư, được khởi công vào năm 2007 với tổng vốn đầu tư ban đầu là 256 triệu đô la Mỹ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2009 và từng được kỳ vọng là tòa nhà cao thứ ba thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm xây dựng. Thế nhưng, khi công trình đã hoàn thiện vào khoảng 80%, thì dự án bị ngừng thi công suốt nhiều năm. Sau khi dự án dừng thi công do chủ đầu tư hết tiền, ngân hàng đã xét nợ và đem đấu giá với giá khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần đấu giá không thành công, mãi đến cuối năm 2021, dự án bất ngờ xuất hiện nhiều công nhân và phương tiện máy móc. Cùng với đó, thông tin dự án đã được công ty Vivaland thuộc hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh phát mua lại. Chủ nhân mới của dự án là công ty Vivaland, một doanh nghiệp được thành lập từ năm 2020. Nhưng ở thời điểm mua lại Sài Gòn Tower, công ty đã và đang nắm trong tay hàng loạt dự án bất động sản nằm ở vị trí đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và Singapore. Sau khi được công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vivaland mua lại, dự án Sài Gòn One Tower đã được đổi tên mới là IFC One Sài Gòn. Ngay sau đó, lớp kính bên ngoài cũng đã được thay mới sau hơn một thập kỷ chỉ là khối bê tông trơ trọi. Thế nhưng việc bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty mẹ của Vivaland bị tạm giam – thì số phận của tòa nhà này lại đang là câu hỏi đối với các nhà đầu tư. Bởi công ty Vivaland là một trong ba đơn vị được giới thiệu, là đối tác của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trên trang web của tập đoàn này. Theo thông tin của lãnh đạo thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án chỉ được thay lớp kính bên ngoài, còn bên trong chưa được thi công. Sau hơn 11 năm tạm dừng thi công, nhận thấy lớp kính cũ của tòa nhà này đã xuống cấp, không được đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho chủ đầu tư mới của dự án được thay lớp kính bên ngoài. Việc thay kính đã hoàn thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2022. Còn phía bên trong chưa được thi công vì còn phải chờ kết luận của thanh tra chính phủ. Đến nay, nhiều người lo ngại dự án sẽ một lần nữa lại đắp chiếu khi bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn này đã bị bắt. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một dự án khác cũng nằm ở vị trí vô cùng đặc địa, SGC Tower. Dự án tháp SGC Tower được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2004 nhưng gần 20 năm sau công trình này vẫn bất động. Hàng nghìn mét vuông đất vàng ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị bỏ hoang. Dự án tháp SGG Tower có vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với bốn mặt tiền là đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thành Tông, Nguyễn Trung Trực. Công trình này do công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương, cổ đông lớn là tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư, có diện tích gần 4.000 m vuông được kỳ vọng là tòa tháp cao thứ ba tại thành phố Hồ Chí Minh với 54 tầng. Nhưng sau gần hai thập kỷ, dự án tháp SJC Tower vẫn chỉ là bãi đất trống mọc đầy cỏ dại, được quây kín bằng hàng rào tôn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từng liệt kê công trình trên là một trong ba dự án bất động sản nằm ở trung tâm quận 1 làm xấu bộ mặt thành phố. Và bây giờ là một dự án khác cũng làm xấu bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh không kém dự án trên, thương xã Tắc. Nằm cạnh dự án tháp sgc Tower, thương xã Tắc, công trình có hơn 130 năm lịch sử, bị đập bỏ vào năm 2016 để triển khai khu phức hợp cao 40 tầng, cũng chịu cảnh bỏ hoang nhiều năm nay. Khu đất Thương Xã Tắc tọa lạc tại khu vực đẹp nhất thành phố với diện tích 9.000m2 nằm trên hai mặt tiền là đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, thuộc quyền quản lý của công ty thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà. Do nhiều vướng mắc, dự án xây dựng khu phức hợp hơn 40 tầng tạm ngừng thực hiện. Tiếp theo là dự án khu đất vàng ở số 246 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khu đất 246 Hai Bà Trưng có vị trí đắc địa, nằm ở bốn mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Đồng Du, Thị Sách, Công trường Mê Linh. Khu đất này liên quan đến vụ án biến đất công thành đất tư xảy ra tại Tổng Công ty Biên dưỡng Nước Sạch Khát Sài Gòn, Sabeco. Vào tháng 1 năm 2022, vụ án đã được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và bản án tuyên giao khu đất số 246 Hai Bà Trưng cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Năm 2004, Bộ Công nghiệp đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Sabeco di rời văn phòng tại khu đất số 246 Hai Bà Trưng để xây dựng nhà cao tầng theo đề nghị của doanh nghiệp này. Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, cho khu đất trên vào năm 2006. Sabeco xin chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng cao ốc phức hợp 45 tầng, gồm khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, hội nghị và cao ốc văn phòng cho thuê. Tháng 10 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về việc Sabeco xin xây cao ốc 45 tầng như nói trên. Trong văn bản trả lời, Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Sabeco. Tuy nhiên, lưu ý giá đất tính tiền sử dụng đất phải sát với giá chuyển nhượng trên thị trường. Sau khi dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, cho phép chuyển mục đích từ sản xuất kinh doanh sang một phần căn hộ ở, căn hộ kết hợp văn phòng thì Sabeco thoái vốn tại doanh nghiệp chủ đầu tư dự án. Khu đất số 246 từ đất thuộc quản lý của nhà nước biến thành đất của doanh nghiệp khác, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 2.700 tỷ đồng. Bằng những thủ thuật chuyển nhượng vốn lòng vòng, các bên đã biến khu đất hơn 6.000 m2 về tay tư nhân. Vụ án đã khiến nhiều cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vướng vào lao lý. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với dự án Laven Ground. Dự án này nằm ở khu nhà đất số 8, 12 Lê Duẩn, quận 1, có tổng diện tích hơn 4.896 m2. Liên quan đến vụ án Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài giao đất trái quy định, gây thất thoát hơn 1.922 tỷ đồng. Với khu đất này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thu hồi nhà đất để thực hiện dự án xây dựng khách sạn cao cấp. Dự án Laven Ground được thiết kế là khu phức hợp, có quy mô xây dựng lớn nhất trục đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng với 36 tầng, gồm 3 khu chức năng căn hộ hạng sàng, khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại. Laven Ground từng được kỳ vọng là biểu tượng mới của thành phố với thiết kế hình tòa tháp đài hoa sen. Tuy nhiên, nhiều năm qua dự án vẫn im lìm, khu đất được cho thuê làm bãi giữ xe. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với một số dự án cao ốc bị bỏ hoang giữa khu vực đất vàng, trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có 26 khu đất vàng bị bỏ hoang, xây dựng giang dở nhiều năm. Theo lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố,